Xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đến với cái à, video chia sẻ về à, kinh doanh cũng như đầu tư bất động sản trên kênh Đào Nguyễn à, Official. Hôm nay tôi à, muốn chia sẻ với các bạn à, cái à, một cái chủ đề đó là khi mà mình à, muốn à, kinh doanh hay đầu tư bất động sản nhưng mình kẹt vốn mình không biết là à, tiền mình không có đủ ha thì mình sẽ làm cách nào thì à, nếu mà bạn thấy cái video này có thể à, giúp ích cho một ai đó à, đang kinh doanh à, muốn kinh doanh bất động sản nhưng mà đang kẹt vốn thì bạn hãy chia sẻ cái video này cho họ à, nếu mà bạn muốn nhận được cái video à, sớm nhất khi mà tôi đăng cái video mới lên thì bạn hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được à, về nói về quay lại về cái chủ đề này thì thực ra là khi mà bạn à, kinh doanh thì tất nhiên là điều đầu tiên là bạn phải học à, các à, cách kinh doanh như thế nào bạn phải học về à, nhận biết về thị trường ha về tất cả những cái gì liên quan tới bất động sản còn hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà là à, khi mà mình đã uh, hiểu biết rồi mình đã lên một cái kế hoạch để kinh doanh rồi nhưng mà bây giờ mình vay mình uh, không có đủ tiền thì mình sẽ vay mình huy động vốn ở những cái chỗ nào ha thì đầu tiên đó là nếu mà bạn muốn uh, có được uh, nhận được cái uh, nguồn vốn đó từ uh, tất cả mọi người ví dụ như bạn có thể là vay từ người thân nè vay từ bạn bè nè à, vay từ uh, các tổ chức tín dụng hay là bạn có thể là mua ừ, gối đầu hay là trả uh, ờ, thiếu hay thiếu của những cái uh, cái những cái đối tác ví dụ như là nguồn vật tư hay là những cái uh, những cái về bên thiết kế hay là những cái người mà à, về chủ thầu xây dựng ha thì tất cả những mọi người đó là đối tác của bạn đúng mà bạn à, kinh doanh mà bạn có thể là gối đầu được và bạn người ta cho bạn nợ cái đó cũng là tiền ha cái đó cũng là cái vốn của bạn thì muốn làm được cái điều đó muốn để cho uh, mình có dòng tiền muốn để cho mình có thể là điêu được những cái khoản nợ thì mình phải cũng có phải có phương pháp chứ không phải là uh, dễ dàng người ta sẽ đồng ý cái điều đó thì uh, đầu tiên đó là bạn phải uh, cái đầu tiên là bạn phải thuyết phục người khác giúp đỡ bạn à, cho họ cái lý do tại sao họ người ta nên giúp đỡ bạn ví dụ như là mà đối với ờ, người thân đi à, hay là đối với bạn bè thay vì à, họ gửi ở ngân hàng hiện tại thì ngân hàng khi mà gửi ngân hàng hiện tại thì à, lãi suất nó rất là thấp có khi là à, dưới 6 tháng thì là không có lãi suất luôn và à, có một những cái ngân hàng mà à, lãi suất cực kỳ là thấp luôn thì thay vì để ở đó thì bạn có thể là à, à bạn có thể là cho tôi mượn à, người thân có thể cho tôi mượn và sau đó tôi sẽ gửi lại tiền à, Ờ, tiền tiền lời hàng tháng ha hay hay là theo theo năm chẳng hạn nhưng với với mức cái lãi suất cao hơn 10 đến 12 phần trăm ờ, rồi ờ, bạn cũng có thể là nếu mà họ có cái uh, vốn mà là nhàn rỗi nhiều và họ cũng muốn là họ có thể là có thu nhập từ đó thì bạn cũng có thể là cho uh, họ góp vốn vào cái dự án của bạn và sau đó mình có thể là ăn chia theo tỷ lệ chẳng hạn đó cũng là một cái cách hoặc là à, cái điều thứ hai đó là bạn phải à, làm tất cả những cái gì mà bạn muốn người khác làm cho bạn ví dụ như là bạn muốn người khác à, giúp đỡ bạn về à, những cái à, về tiền về tài chính hay về những cái à, góp ý hay là những cái tư vấn thì bạn sẽ xem lại xem là bạn đã giúp được người khác điều gì rồi à, ví dụ như những nhà đầu tư ha hay là những người bạn bè của bạn à, họ có có thể họ có công ty họ kinh doanh thì à, họ đâu đó họ cũng có gặp rất là nhiều khó khăn mình đã để ý mình đã quan tâm tới họ chưa mình có thể là giúp đỡ họ những cái việc đó chưa à, ví dụ như là à, có thể là kết nối giúp họ hoặc là trao cái referral cho họ là trao những cái lời giới thiệu cho họ để họ có thể là có thêm cái hợp đồng hay là bán thêm được sản phẩm gì đấy đó hoặc là mình có thể là giúp họ kết nối với những cái nguồn hàng hay là cái đối tác chẳng hạn đó cũng là một cách là khi mà mình làm như vậy để mình siết ừ, ừ, kết nối thêm cái mối quan hệ và nó thân thiết hơn và khi đó là khi mà họ mình hỏi họ nhờ họ xin giúp đỡ thì họ uh, biết rằng là à mình họ cũng sẽ muốn giúp đỡ lại mình ha cái đó là điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ luôn luôn giúp đỡ người khác rồi cái thứ ba đó là uh, bạn ờ, khi mà bạn muốn làm cái điều gì đó thì bạn chắc chắn là phải cần cái sự nhiệt tình và cái tính kiên nhẫn à, ví dụ như là à, bạn nói với lại những cái người mà bạn vay tiền á mà bạn hình dung ra tưởng tượng ra một cái dự án của bạn ha nó đã hoàn thành và nó à, bạn phải kể chuyện được cái ý tưởng đầu tư của bạn ha ví dụ như là à, bạn đang có ý tưởng là bạn à, sẽ mua một cái khu đất đó bạn xây lên bạn sẽ làm những cái apartment à, hiện tại là ví dụ như là cầu ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh ở những cái thành phố lớn thì cái cầu mà à, có nhà để ở để đi làm những khu trung tâm thì đó, lúc lúc nào cũng có ha và luôn luôn cần ha và bạn là mục đích của bạn ý tưởng của bạn là bạn sẽ mua những cái căn nhà mà hoặc là nát hoặc là đất trống bạn xây lên bạn sẽ làm những cái apartment trên trong đó và sau đó bạn sẽ uh, marketing để thu hút người về ở sau đó bạn sẽ bán nguyên một cái business đó lại cho những cái nhà đầu tư khác và thường là mọi người đều có cái nhu cầu để đầu tư nhưng mà là uh, hiện tại thì cái việc mà là những cái dự án hoặc là đầu tư những cái uh, dự án uh, để đóng theo tiến độ hoặc là đầu tư uh, mua nhà căn hộ hoặc là đầu tư những cái nhà phố nhu cầu có nhưng mà à, ví dụ như là ở cái phân khúc nhà phố hiện tại là ví dụ bạn mua một căn nhà và bạn để y nguyên nhà bạn cho thuê thì à, cái cái cái tiền thuê nó thấp và nó không có tạo được cái lợi nhuận cao thay vì vậy à, thay vì để tiền ở ngân hàng họ sẽ đầu tư vào cái tài sản là cái nhà của bạn chẳng hạn thì họ có thể có dòng tiền hàng tháng là 100 triệu hoặc là hơn chẳng hạn là nó hơn ngân hàng cũng được hoặc là bằng ngân hàng nhưng mà họ có thể là họ giữ tiền ở căn nhà đó có cơ hội tăng giá và nó không bị mất giá đồng tiền thì đó cũng là một cái cách đầu tư à, bạn nói ý tưởng đó với lại khách hàng của bạn và bạn làm sao để cho thuyết phục người ta đó là à cái dự án này khả thi và nó có uh, nó có thể thực hiện được ha à, ví dụ như bạn chứng minh là ở ngoài hà nội người ta đã làm như vậy ha và ở trong sài gòn một số người đã làm như vậy lợi nhuận nó tăng khoảng là 25 à, tới 30 phần trăm chẳng hạn à, và nếu mà 25 30 phần trăm thì tôi vẫn có tiền để tôi trả cho bạn 12 phần trăm đó là ví dụ như vậy ha thì đó bạn phải uh, và và cái việc mà là không nếu mà bạn nói một người người ta cảm thấy là cái dự án của bạn không ok thì bạn à, không có mất kiên nhẫn ha bạn sẽ chia sẻ cái cái à, ý tưởng đó với một người khác một người bạn khác hay một người quen khác đâu đó ở ngoài kia rất là nhiều người người ta sẵn lòng giúp bạn hoặc người ta sẵn à, cái nguồn vốn dư họ có thể giúp bạn cái điều đó và um, cái điều cuối cùng là bạn là phải uh, tính toán trước khi làm tất cả những công việc đó bạn phải tính toán cái kế hoạch thực hiện và bạn phải làm uh, cho nó thật tốt ha uh, làm nó phải có cái sự độc đáo của mình à, ví dụ như là à, mình, bạn sẽ bạn đưa vào cái phương án kinh doanh của bạn cái phân khúc khách hàng của bạn là ai ví dụ như là à, tôi à, sẽ kinh doanh tôi mua những cái khu đất ở bên à, Bình Thạnh đi để tôi phục vụ cái giới mà à, đi về trung tâm để làm hoặc là những cái uh, giáo viên nước ngoài làm việc tại cái khu vực quận 2 chẳng hạn à, đó là cái phân khúc mà nhà của tôi tôi sẽ cho thuê với cái mức khoảng là 6 7 triệu uh, 6 7 triệu một phòng ha uh, à, và một tháng thì uh, gom lại ví dụ 10 phòng tôi có 6 70 triệu chẳng hạn hoặc là tôi có 20 phòng thì số tiền nó tăng lên và cái đó cũng là một cái uh, khi mà họ đầu tư cái đó là cái bất động sản tạo ra dòng tiền thì việc mà bạn đem lại cái chứng minh được cái cái cái khả thi của cái phương án đó thì đương nhiên là mọi người sẽ cảm thấy là nó nó an toàn và họ sẽ uh, cho bạn một tiền hoặc là họ sẽ góp tiền cùng với bạn để làm cái dự án đó đó là một vài cái uh, chia sẻ của tôi à với các bạn mong rằng cái việc đi à, đầu tư của các bạn à, việc kinh doanh bất động sản của các bạn nó sẽ gặp nhiều may mắn ha và thuận lợi cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo